và tôi biết rằng là có rất nhiều nhà đầu tư không dám tham gia trong đoạn vừa qua và đến lúc này họ lại tiếp tục nộp tiền vào tài khoản để uh, gỡ gạt được một chút gì đó trong cái giai đoạn sắp tới tuy nhiên với chúng ta không có kiến thức nếu chúng ta không có kỹ năng thì điều gì sẽ xảy ra với những cái nhà đầu tư như vậy và có rất nhiều nhà đầu tư cũng đạt đạt những lợi nhuận 30 40 thậm chí 50 phần trăm và có những người nhà đầu tư chỉ đạt được 10 phần trăm hoặc là ít hơn à, vì sao có những nhà đầu tư lại đạt mức độ cao như vậy vì sao có những nhà đầu tư lại không có kiếm được một chút lợi nhuận nào dù là thị trường tăng rất là mạnh đó là chuyện thường tình trong cái quá trình đầu tư và chỉ có 5% các nhà đầu tư cá nhân thành công trên thị trường chứng khoán bởi vì sao ạ bởi vì những nhà đầu tư thành công họ phải có chiến lược đầu tư đúng đắn chiến lược đó phù hợp với tính cách con người của họ trong quá trình đầu tư tôi biết rằng là trên thị trường có rất nhiều các hệ thống, nhiều phương pháp đầu tư khác nhau nhưng chỉ có rất ít cái hệ thống đầu tư có thể mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư cá nhân và trong quá trình à, đầu tư trên 10 năm qua tôi biết rằng là chỉ có rất ít các nhà đầu tư có thể hiểu được cái sự vận động của thị trường chung như nào và hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn à, vì sao nhà đầu tư lại bị thua lỗ trong đoạn này và vì sao có bao nhà đầu tư lại có thể đạt được mức độ lợi nhuận uh, không tưởng trong khi đó rất nhiều nhà đầu tư đang bị thua lỗ thưa các bạn có lẽ uh, chúng ta đã làm việc với nhau cũng khá là nhiều rồi nếu những ai có thể xem lại những video mà Dũng chia sẻ trong suốt hành trình vừa qua thì các bạn thấy rằng là tất cả những cái uh, gì là diễn ra trên thị trường ở những cái đợt mà thị trường tạo đáy Dũng đều có những video để chúng ta có thể tham khảo để chúng ta có thể nhận biết được khi nào thị trường tạo đáy những đợt mà thị trường tạo ra cái sự nghi ngờ tạo những cái nền giá để chúng ta có thể biết rằng là thị trường đang còn những cái cơ hội tiếp theo và thời điểm này cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là trên thị trường trong thời, thời gian sắp tới à, chúng ta sẽ biết rằng là có những cổ phiếu đã tạo ra đỉnh và sự rung lắc sẽ diễn ra khi mà à, cổ phiếu nó đang ở cái mức cao nhất và lúc đó thì nó tạo ra à, sự dòng tiền chuyển đổi từ nhà đầu tư lớn sang nhà đầu tư nhỏ lẻ và những nhà đầu tư nhỏ lẻ đó là những nạn nhân những nạn nhân bởi chúng ta chỉ tập trung vào lòng tham tập trung vào cái cổ phiếu đó tốt tập trung vào những cái gì mà ai đó nói chúng ta là cổ phiếu này tốt lắm tập trung là ai đó mách nước chúng ta một cổ phiếu tiềm năng tập trung vào những cái kỳ vọng mà chúng ta không biết đó là những cạm bẫy sắp diễn ra tôi không nói cái điều này để cho các bạn phải lo lắng à, tôi biết rằng là trong thời gian vừa qua các bạn sẽ thấy rằng là à, thị trường thì nó sẽ có những cái phân lớp khác nhau và giai đoạn này thì tôi biết rằng là thị trường sẽ có thể có những cái phiên tăng rất mạnh nó tạo ra những làn sóng và tạo ra những cái tâm lý phần lớn cho phần lớn các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ tạo ra cái sự hưng phấn tức thời tuy nhiên chỉ có một số các cổ phiếu rất ít thôi ạ à sẽ tạo ra được mức lợi nhuận à, tương đối còn phần lớn khi mà chúng ta mua về thì có thể mức lợi nhuận sẽ không được cao à, như chúng ta đã biết thì trong đầu tư chứng khoán á, các bạn nên nhớ rằng là mọi thứ nó tuân theo xu hướng ạ khi mà xu hướng là yếu tố quan trọng nhất để chúng ta có thể đầu tư nhưng có rất nhiều người lại tiếp tục đi mua cái cổ phiếu xu hướng giảm mua trung bình giá xuống ạ mua trung bình giá sớm bởi vì chúng ta nghĩ là chúng ta mua được những món thời. và sau đó thị trường nó đánh gục chúng ta và chúng ta lo lắng và chúng ta phải bán ra và cuối cùng chúng ta lại không mua được khi mà thị trường tiếp tục tăng và phần lớn mọi người lại tiếp tục lao vào những con thiêu thân Dũng nói các bạn đó là như con thiêu thân và chúng ta lại tiếp tục bám đỉnh chúng ta bán ở đáy và bắt đầu lại mua đỉnh mua đỉnh hay chúng ta gọi là bám đỉnh và đấy là cái à, vòng tròn luôn luôn lặp đi lặp lại đó là những người mà luôn luôn hỏi là cổ phiếu này có mua được hay không zoom này nói là cổ phiếu này tốt zoom kia nói là cổ phiếu tốt nhưng tôi biết tất cả những người trong cái những room đó đều là nạn nhân thực ra thì tôi cũng có những cái room của riêng mình tuy nhiên những cái room mà dũng chia sẻ trong cái hệ thống của mình chủ yếu là kiến thức để cho các học viên của dũng thực hành và áp dụng để làm sao có những cái cổ phiếu thành công nhất nếu những ai đã theo dõi những cái chia sẻ của Dũng thì các bạn cũng có thể uh, kiếm được 15 thậm chí là 20 phần trăm với những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ đó là những cổ phiếu có mức uh, lợi nhuận vượt trội so với phần lớn các cổ phiếu khác và bạn biết rằng là trong cái chu kỳ này khi mà thị trường xu hướng chuẩn bị kết thúc thì chúng ta gọi là cái chu kỳ bắt đầu chuyển sang một giai đoạn khác ở chu kỳ này nếu chúng ta quan sát thì chúng ta thấy là nó sẽ tạo ra những cái mức biến động rất lớn tạo ra những cái phiên khối lượng tăng rất mạnh sau đó thì thị trường có những cái giảm đột ngột vào cuối phiên đó là sự chết chóc đó là những cái gì mà chúng ta không hiểu rõ được và chúng ta biết rằng là việc mà chúng ta nhận diện ra cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh nhất cổ phiếu nào là cổ phiếu bản cổ phiếu nào là cổ phiếu tiếp tục gia tăng trong chu kỳ tới đó là một cái phần cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể sống sót trên thị trường như các bạn đã biết uh, có lẽ những cái việc mà tôi chia sẻ trong thời gian vừa qua có những cái lời mà có thể nó không được mang tính chất là ờ, nhỏ nhẹ như rất nhiều người khác bởi vì tôi cũng muốn là các bạn có phần thay đổi thay đổi tư duy thay đổi từ gốc rễ của chúng ta nếu các bạn không có cái điều kiện ờ, tham gia những chương trình của Dũng thì các bạn hãy có thể theo theo dõi những chương trình của Dũng chia sẻ trong suốt thời gian qua tôi tin chắc rằng là không có một ai có một cái uh, hệ thống chia sẻ đầy đủ như Dũng ở trên thị trường chứng khoán các bạn có thể đặt ra những câu hỏi các bạn có thể đặt ra những cái uh, câu hỏi mang tính chất uh, thách thức uh, như tại sao làm thế nào để làm sao để chúng ta có một cái kiến thức uh, tốt hơn thay vì uh, hỏi xem là cổ phiếu này có mua được hay không thực sự là tôi không muốn trả lời như vậy như vậy bởi vì những cái câu hỏi như đấy đó là những cái tầm nhận thức thấp nhất trong quá trình đầu tư à, giống như là chúng ta thấy là cho chúng ta những con cá để chúng ta không biết rằng con cá đấy thực sự là nó là có thể ăn được hay không ăn được và các bạn biết rằng là việc mà chúng ta nhận diện ra là chu kỳ uh, chuẩn bị kết thúc nó có những đặc điểm gì như chúng ta đã chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua đó là những cái sự dao động rất mạnh những cổ phiếu dẫn đầu đang chạy nước rút và có những cái biến động rất lớn à, thông thường thì ờ, trong giai đoạn đi lên thì các bạn đã biết rằng là đầu phiên cổ phiếu ở mức lình trình và cuối phiên tăng rất mạnh còn khi mà giai đoạn chuyển sang một chu kỳ mới thì đầu phiên tăng mạnh và cuối phiên có sự điều chỉnh giảm và chúng ta hãy lưu ý trong thời gian tới nếu thị trường bắt đầu xuất hiện những cái phiên mà đầu phiên tăng mạnh và cuối phiên giảm mạnh thì đó là một chu kỳ chuẩn bị kết thúc và thông thường có thể nó kéo dài một 2 thậm chí là 3 tuần và chúng ta vẫn có thể lựa chọn những cổ phiếu thành công nếu chúng ta có kỹ năng mua cổ phiếu ở những thời điểm có độ an toàn cao nhất còn chúng ta có thể mất toàn bộ lợi nhuận nếu chúng ta không biết quản trị vốn chúng ta không biết là những cái cổ phiếu nào kết thúc chu kỳ hoặc là chúng ta không biết là thị trường chung khi nào có thể đổi chiều nên tôi biết rằng là có rất nhiều nhà đầu tư đã kiếm được mức lợi nhuận rất là lớn thậm chí năm 2017 có những bạn mà đã khoe với tôi là đã kiếm được 400 nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi thị trường đánh cho tan nát và không những giữ được cái lợi nhuận mà âm đến 30 các bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán không phải là mang tính chất may mắn bạn cần phải nắm rõ được cái nguyên tắc cái vận động nó có những quy luật nào đó các bạn không thể sử dụng các chỉ báo à, nọ chỉ báo kia có hàng ngàn các chỉ báo khác nhau thực ra những chỉ báo đó nó sẽ Ờ, làm cho bạn dối trí cái quan trọng nhất là các bạn phải nắm rõ được quy luật cung cầu quy luật nhiều nguyên nhân kết quả quy luật nỗ lực thành công quy luật nhân quả đó là những quy luật tất yếu và những quy quan trọng nhất trong quá trình đầu tư nếu các bạn chỉ sử dụng một số các chỉ báo để đưa ra những cái quyết định mua bán của mình thì tôi cho rằng đó là hơi quá vội bởi vì uh, những cái đứa trẻ con có thể là Ờ, lớp 6, lớp 7 bạn có thể hướng dẫn họ thì họ cũng thể mua được với một cái hệ thống đầu tư mà nó đơn giản như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó chả bao giờ có kết quả cả và một lần nữa thì tôi muốn nhấn mạnh quý vị các bạn các bạn có thể nhìn ở trên cái biểu đồ này các bạn sẽ thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu chúng ta đang thấy là nó đang tiếp giáp đến cái vùng kháng cự khá mạnh mà khi mà cổ phiếu gặp đến cái vùng kháng cự khá mạnh chúng ta có thể quan sát trên cái biểu đồ tuần thì nó tạo ra những sự rung lắc các bạn nhớ nhá nó tạo ra sự rung lắc với nhà đầu tư yếu bóng vía chúng ta có thể sẽ bị ra bán ra khỏi vùng này nhưng có những nhà đầu tư có thể là chúng ta lại tiếp tục nắm giữ nhưng không biết là trong đoạn này cổ phiếu chúng ta sẽ đi về đâu nên sẽ có những phân lớp cổ phiếu nào chạy rất đầu nó sẽ chạy nhanh nhất và nó có quá trình thời gian phân phối nhiều hơn còn những cái lớp tiếp theo thì quá trình phân phối nó sẽ ít hơn và chúng ta sẽ thấy là những cái lớp cuối cùng là những cổ phiếu nó có quá trình mà tích lũy sau tích lũy mà tăng và chúng ta gọi là phân phối sẽ ít hơn nữa và nếu chúng ta mua sai thời điểm chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro ở đây có lẽ các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều cổ phiếu đã đang gần như hết chu kỳ và hôm nay các bạn thấy là một lớp mới các cổ phiếu bắt đầu lại có sự gia tăng đó là cổ phiếu BIDB đây là những cái điểm mà chúng ta thấy là một lớp mới một cái xu hướng mới trong cái nhóm này đấy có một xu hướng tăng nếu bạn có thể mua tham gia ở những đường này thì bạn vẫn có thể sau khi T4 bạn vẫn có một cái lợi nhuận à, tuy rằng nó không phải quá cao nhưng cái độ an toàn cũng là rất là cao à, vì sao các bạn cần phải mua ở những cái điểm mà có sự xác nhận sao chúng ta không mua ở trước một số các anh chị em chúng ta gọi là khôn vặt chúng ta mua ở đây và có rất nhiều cổ phiếu sẽ bị lao dốc và chúng ta sẽ mất uh, cái chúng ta bị lỗ và chúng ta phải bán ra ra khỏi thị trường và các bạn cũng sẽ thấy rằng là những cái cổ phiếu khác nữa các bạn cũng thấy rằng là nó cũng đang có cái quá trình tích lũy khá tốt à, bạn nên nhớ rằng là sau khi dũng bỏ với những đề như này bạn cần phải đợi quá trình xác nhận các bạn nhớ cho Dũng là một cái trình xác nhận để đảm bảo cho cái việc mà xu hướng được hình thành những cái biên độ ngày càng nhỏ nó cho chúng ta thấy là à, một cái sự lượng lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã được uh, bán ra và uh, có một lượng lớn các nhà nhà, nhà cái hay chúng ta gọi là nhà, nhà đầu tư lớn đã được gom vào ở đây tôi muốn chia sẻ các bạn một số các cổ phiếu để các bạn nhận ra cái việc là mua bán chúng ta cần phải đợi thời điểm chúng ta cần phải sự kiên nhẫn tôi biết rằng là trên thị trường có quá nhiều các group tín rút hở rút nọ rút kia họ khuyến nghị các bạn mua cổ phiếu nọ họ khuyến nghị các bạn mua cổ phiếu kia thì ở trong cái cổ phiếu này tôi muốn nhấn mạnh các bạn đó là sau một quá trình đi lên các bạn nhìn thấy là một cái quá trình điều chỉnh nhịp đầu tiên đó là cái sự vắt kiệt của cái nguồn cung nó đảm bảo cho bạn là cái cổ phiếu này đã có một lượng cung lớn bị thu gom bởi một số các nhà đầu tư lớn và tiếp tục chúng ta lại thấy có một nhịp tiếp theo và nhịp thứ ba này các bạn sẽ thấy rằng là nó đã có cái sự điều chỉnh và chúng ta cần phải đợi những quá trình xác nhận thì độ an toàn của bạn mới cao bởi vì khi bạn mua bạn nhớ là khi bạn mua thì điều đầu tiên cái vùng này nó sẽ cho chúng ta một cái vùng hỗ trợ đủ lớn để trong trường hợp nếu thị trường có sự rung lắc khả năng thua lỗ của bạn sẽ ở mức thấp nhất đấy là cái điều đầu tiên tôi muốn nói các bạn cái vấn đề thứ hai các bạn biết rằng là khi mà những cái xu hướng bắt đầu tăng lên nếu các bạn nhìn thấy là những cái đáy sau bắt đầu uh, cao hơn những nhịp giảm bắt đầu thấp hơn rất nhiều so với những đợt giai đoạn trước nó chứng tỏ một cái lượng lớn các cổ phiếu đang được thu gom hết nhưng không phải vì cái điều kiện này mà bạn có thể mua bạn chỉ mua khi có được xác nhận giống như cổ phiếu BIDB mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn trong cái à, đoạn vừa qua ở đây thì ờ, do là cái uh, tính tế nhị nên tôi không thể chia sẻ cho bạn tất cả những cổ phiếu được mà tôi chỉ muốn nói các bạn đó là việc chúng ta đầu tư thành công thì chúng ta cần phải có một cái hệ thống của đầu tư của riêng mình bản thân trên thị trường thì các bạn cũng thấy là có quá nhiều hệ thống đầu tư thành công nhưng với Quang Dũng tôi thì tôi chỉ tập trung vào những cái hệ thống đầu tư nó có những nguyên tắc về lỗ lực nhân quả và nó có cái uh, liên quan đến kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nếu các bạn một số các bạn chỉ chỉ nói là phân tích kỹ thuật thuật thôi thì thực sự nó chưa đủ hoặc là một số các bạn thì ờ, nói là tôi chỉ phân tích cơ bản thôi thì ờ, nó cũng chưa đủ và chúng ta cần phải kết hợp giữa hai yếu tố kỹ thuật cơ bản thì chúng ta mới có hệ thống đầu tư hoàn chỉnh đó là các bạn cần phải nắm rõ được và tôi biết rằng là khi các bạn mua những cổ phiếu ở những cái điều kiện uh, mang tính chất cơ bản thì phần lớn chúng ta mua những cổ phiếu giá rẻ nhưng đó là những cổ phiếu rác mà các bạn không biết được bởi vì các bạn nghĩ rằng là cổ phiếu tốt bởi vì do một cái yếu tố nào đó các bạn phân tích uh, đánh giá có rất nhiều cổ phiếu nó kết thúc chu kỳ rồi uh, nếu giả sử một cái cổ phiếu mà cơ bản tốt thì ở trên đất nước chúng ta trên thế giới có có hàng triệu các kế toán giỏi có triệu các kiểm toán giỏi chắc chắn là họ cũng phải đầu tư chứng khoán thành công nhưng trong thống kê thì những nhà kế toán giỏi những kiểm toán giỏi là những người đầu tư thua kém nhất so với tất cả những đối khác đó là cái nghịch lý mà các bạn có thể à, xem đọc qua những cái tác phẩm của William Neal hoặc một số tác phẩm khác họ đều chia sẻ những đặc điểm như vậy nên chính vì vậy khi các bạn nắm rõ được quy luật vận động của một cổ phiếu sự kết hợp giữa yếu tố cơ bản và yếu tố kỹ thuật nó sẽ cho bạn một hệ thống đầu tư hoàn chỉnh mà giúp các bạn có thể thành công trên thị trường chứng khoán và một lần nữa thì ờ, tôi biết rằng có rất nhiều các bạn đang muốn hỏi à, cái hệ thống đầu tư của DVD là gì ạ à, thực tế là hệ thống đầu tư của DVD à, ờ, chúng tôi đã kết hợp ba cái chương trình khác nhau chương trình thứ nhất là chúng tôi sẽ kết hợp về à, dòng tiền khi mà chúng ta biết rằng là đầu tư chứng khoán là chúng ta phải nắm rõ cái dòng tiền của các nhà đầu tư lớn nhà đầu tư tổ chức có tham gia phải không và một cái hệ thống mà chúng ta có thể hiểu sâu hơn đó là hệ thống Vietnam đây là hệ thống mà tôi đã phát triển trong rất nhiều năm qua và trên thị trường có lẽ tôi sẽ là có lẽ tôi là người đầu tiên đưa ra cái hệ thống này phần lớn các hệ thống trước thì họ chỉ tập trung mang tính chất lý thuyết suông nhưng trong quá trình chia sẻ các bạn sẽ thấy rằng là tất cả khi mà ứng dụng ở Việt Nam nó đều mang tính chất thực dụng chứ không phải mang tính chất lý thuyết suông ngoài ra thì các bạn có thể tham gia một hệ thống cuối cùng mà đó là hệ thống uh, đầu tư như một nhà vô địch khi bạn tham gia hệ thống đầu tư như một lịch thì uh, bản thân tôi sẽ có thể uh, có những cái ưu đãi đặc biệt cho quý vị các bạn đó là chúng ta có thể có một cái hệ thống uh, từ nhỏ nhất đến hệ thống là lớn nhất khi mà các bạn khi áp dụng cái hệ thống này rồi tôi tin chắc rằng kết quả đầu tư chúng ta sẽ có sự khác biệt và tôi biết rằng là bản thân rất nhiều các học viên của Dũng trong thời gian vừa qua đầu tiên là có giữ được cái giữ được thị trường giảm và gần như là đứng ngoài không tham thị trường và đã có rất nhiều người đã đạt mức lợi nhuận 3 40 thậm chí 50 phần trăm đấy là những cái điều mà tôi muốn nói các bạn các bạn cần phải nắm rõ được hệ thống đầu tư nắm rõ được bản chất của thị trường nắm rõ được nguyên tắc nắm rõ được chu kỳ nắm rõ được xu hướng và đặc biệt là nắm rõ thời điểm mua và thời điểm bán ở trong chương này thì tôi muốn nói các bạn đó là những cái cổ phiếu mà nó tạo ra cái nền này à, các bạn có thể tham khảo đây là những cái mà à, tôi muốn tặng cho các quý vị các bạn để các bạn sẽ thấy rằng là nếu các bạn có thể tham gia mua ở những cái vùng này tôi tin chắc rằng các bạn sẽ có kết quả một lần nữa thì đây là những bằng chứng để các bạn sẽ thấy rằng là, là việc mà đầu tư chúng ta cần phải nắm rõ được nguyên tắc nắm rõ được hệ thống nắm rõ được phương pháp nếu tôi phím cho các bạn một cái cổ phiếu thực sự nó sẽ không mang lại kết quả nên tôi muốn nói các bạn đó là gì ạ khi một cổ phiếu bắt đầu xuống lên các bạn sẽ nhìn thấy cái biên độ của nó quá trình giảm chúng ta sẽ thấy là cái quá trình giảm mạnh hơn tiếp theo nó gặp một cái ờ, một cái, cái đỉnh và nó lại tiếp tục đi lên và biên độ này lại giảm chúng ta thấy khối lượng bắt đầu có sự uh, thu hẹp rất nhiều và bạn đã thấy là một xu hướng bắt đầu xác nhận bằng những phiên khối lượng lớn nếu cái khối lượng này này nó không vượt qua khối lượng ở điểm này thì thông thường sẽ có quá trình test trong trường hợp mà nó vượt qua khối lượng lớn thì đây chính là một cái sóng ngắn để các bạn có thể tham gia đấy là một số cổ phiếu để tôi muốn nói các bạn thì trong thời gian vừa qua nếu các bạn thống thống kê một loạt các cổ phiếu với cái quá trình phân tích rất kỹ lưỡng của Dũng để các bạn có thể đầu tư nhưng tuy nhiên tôi biết rằng là dù là Dũng có phân tích dù là Vĩnh có đánh giá dùng có đưa ra cái thời điểm mà các bạn có thể tham gia thì phần lớn các bạn cũng sẽ không dám mua hoặc là các bạn cũng không dám không mua được bởi vì uh, tâm thức của bạn đang lo lắng đang sợ hãi lòng tham sự sợ hãi của quý vị các bạn đang trong một lúc nó diễn ra hai kỳ bản như vậy nên chính vì vậy tôi biết rằng là có rất nhiều lần khi mà tôi đưa ra các cổ phiếu thành công các bạn cũng không mua được và một lần nữa thì à, tôi tổng kết Ờ, với cái ờ, chia sẻ ngày hôm nay đó là thị trường chúng ta đang ở giai đoạn cuối của chu kỳ chỉ có một ít cổ phiếu mà có thể giúp các bạn đạt được mức lợi nhuận còn phần lớn các cổ phiếu đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn phân phối nó sẽ có sự dao động mạnh những cổ phiếu đang bước vào chu kỳ cuối như là VSM nếu các bạn mua ở những cái vượt đợt chu kỳ cuối thì tôi tin chắc rằng các bạn có thể gặp những rủi ro rất lớn nên với việc các bạn đầu tư các bạn tham gia thì các bạn cần phải mua những cái thời điểm mà có độ tin cậy cao thay vì chúng ta mua những thời điểm mà cổ phiếu nó đang lao dốc chúng ta cần phải nắm rõ được mô hình nắm được xu hướng nắm được à, chu kỳ và đặc biệt đặc biệt là nắm được điểm mua đó là một cái công thức để chúng ta có thể thành công thị trường một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi chia sẻ của Dũng buổi tối hôm nay à, nếu các bạn thấy hay thấy những video này có ích thì hãy comment bên dưới để cho Dũng được biết và nếu các bạn có những cái, điều gì thắc mắc thì có thể đặt câu hỏi bên dưới và nếu các bạn thực sự quan tâm đến khóa học của Dũng thì hãy đăng ký qua Dũng đó là số con số điện thoại là 09188 26099 à, Dũng nhắc lại một lần nữa là số điện thoại là 09188 26099 một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe theo dõi chia sẻ của Dũng trong buổi tối ngày hôm nay chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và à, sẽ kiếm được những lợi nhuận trong quá trình đầu tư chứng khoán. Xin cảm ơn rất nhiều.